này Mẹ nó rồi Rồi nó phụ phụ rồi nó Vừa nãy gì làm mèo rồi cơ Ăn lão mà Ăn lão Rồi mà làm được Rồi mà làm được Bro, bro, bro, bro, bro, bro, bro, bro, bro, bro, bro, tulog. Hindi, ate, dagdag na ba lang?